Xin chào, ở trong à, video ngày hôm nay thì tôi hướng dẫn anh chị cách cài đặt phần mềm TeamView để chúng ta có thể hỗ trợ online điều khiển từ xa. À, ví dụ tôi ở Sài Gòn thì tôi có thể truy cập vào cái máy tính ở tại Hà Nội với điều kiện là hai máy tính này phải cùng cài đặt phần mềm TeamView. Thì để cài đặt phần mềm TeamView, anh chị vào website có tên là teamview.com này và đối với hệ điều hành Windows thì anh chị có thể tải xuống cái bản à, bản 32 bit hoặc là bản 64 bit thì đối với những anh chị sử dụng hệ điều hành Windows là sử dụng máy tính nhé ví dụ là Dell này Sony hoặc là HP vân vân thì để kiểm tra xem là cái cấu hình máy của mình là 32 bit hay 64 bit thì anh chị à, vào là anh chị à, đối với Win 7 đúng không Win 7 thì anh chị vào phần computer này và sau đó chị chọn đến phần property nhé bấm vào phần computer sau bấm chuột phải chọn phần phần property để chúng ta kiểm tra xem là cái ờ, hệ điều hành của mình là 64 bit hay là 32 bit ví dụ ở cái phiên bản này là anh chị kéo xuống vào xích tầm tay là các loại hệ thống là 64 bit đối với các Win 10 cũng vậy Win 10 tương tự anh chị nhé Win 10 thì anh chị cũng chọn phần ờ, ZPC này sau đó anh chị bấm chuột phải nhé và kéo đến phần properties và chọn để kiểm tra hệ thống hệ điều hành này là chạy Win 32 bit hoặc là 64 bit nếu là phiên bản 32 bit thì anh chị à, bấm phần tải 32 bit và nếu là bản 64 bit anh chị bấm phần tải 64 bit còn đối với máy tính của tôi là tôi sử dụng máy tính à, hệ điều hành macOS là MacBook Pro đấy thì tôi bấm vào phần Mac và sau đó tôi bấm vào phần tải xuống TeamView và tôi lưu trữ ở mục download hoặc desktop được thông thường tôi để desktop đi tôi bấm vào xếp lại và sau đó tôi à, kéo xuống tôi kiểm tra trên desktop đã, được tải về chưa đây phần view đây thì để cài đặt như, như sau thì tôi bấm vào nhấp đôi chuột đối với hệ điều hành Windows anh chị cũng bấm nhấp đôi chuột và sau đó anh chị chọn nhé và bấm à, cài đặt và tôi bấm phần install view bấm open và tôi bấm vào ô tôi đồng ý nhé sau, sau đó thì bấm vào phần tiếp tục của tiền lưu bấm vào ok và bấm vào tiếp tục cách cài đặt ở hệ điều Windows cũng tương tự bấm install nhập cái mật khẩu máy tính vào bấm cài đặt và đã cài thành công đầu tiên là chúng ta sẽ tạo một cái tài khoản đấy chị nhé tạo một tài khoản để chúng ta có thể là uh, người khác họ gì họ kết nối máy tính của chúng ta anh chị bấm vào phần uh, sign in đây à, đối với một số anh chị mà chưa có tài khoản là tìm view nhá thì anh chị bấm vào phần create my account tạo ra một tài khoản đó chị nhập email của mình vào thì tôi có một email đó là rồi sau đó anh chị nhập tên vào nhé tên hiển thị ở trên phần mềm TeamView và sau đó là anh chị nhập mật khẩu vào mật khẩu này anh chị nhớ nhá mật khẩu này nó bao gồm là gì à có cả phần chữ thường này chữ hoa này có ký tự đặc biệt đúng không có cả số nhá đấy mật khẩu đây là mật khẩu bảo mật ở chế độ cao là có chữ thường nhé viết chữ thường này chữ in hoa nhé và có gì ký tự đặc biệt như là hỏi chấm này uh, phần trăm này thăng này hoặc a móc đúng không hoặc là có số đây vì tôi sẽ đặt một cái ký tự đặc biệt chữ hoa này chữ thường này uh, ký tự đặc biệt này có số này và tôi bấm đồng ý nhé và tôi bấm là à, tôi không phải người máy sau đó bấm vào phần setup rồi bấm vào xếp lại rồi như vậy là chúng ta đã tạo được một cái tài khoản miễn phí ở phần mềm team view thì bây giờ chúng ta sẽ vào phần gmail chúng ta kiểm tra xem là nó có gửi một thông báo về không tôi vào phần mail của mình này đây team view uh, account đây đấy và chúng ta bấm vào phần xác nhận nhé nó bảo là là bạn cần xác nhận tài khoản này thì anh chị bấm vào phần verify my account để chúng ta kích hoạt tài khoản sau đó chị cũng nhập lại email và mật khẩu mà chúng ta mới tạo sau bấm vào keep my sign in bấm vào sign in và như vậy là chúng ta đã login được vào phần mềm TeamView này và chúng ta quay trở lại màn hình máy tính của mình đây chúng ta lại gì đăng nhập địa chỉ email của mình vào đúng không và sau đó chị nhập lại mật khẩu vào và như vậy tôi đã gì à, đăng nhập được vào cái phần mềm TView này thì à, chúng ta có thể điều khiển máy tính của người khác thì anh chị sẽ đề nghị đối tác của mình cung cấp cái gì cái UID của mình này và cái password này đó, anh chị copy và gửi cho họ nhé để họ có thể truy cập vào máy tính của mình và như vậy là tôi đã hướng dẫn anh chị đó là cách à, tạo tài khoản và cài đặt phần mềm TeamView ở trên máy tính anh chị thấy à, đoạn video này hay và có giá trị anh chị hãy nhớ bấm đăng ký kênh youtube là Phạm Thanh Bình và hãy nhớ bấm vào hình của chuông đấy để tôi ra được nhiều video anh chị sẽ nhận được nhiều hơn hoặc anh chị có thể bấm à, follow tôi ở trên à, fanpage để Phạm Thanh Bình tiktok Phạm Thanh Bình hoặc là facebook cá nhân cũng là Phạm Thanh Bình luôn và cảm ơn chị đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại